bắt đi lo giấy tờ xây cái tháp thiên cái chị loan đó là vợ ông tô lâm á bả là mẹ mẹ á bả là nhập đồng con là nghe bả dẫn về nhà bả ngồi bả lắc hoài không lên mà thường á là bắt là lên cái mình nhìn lên trên mấy em mấy vị ngồi em miếng miệng không có dám nhập vô mà bà ngồi bà lắc hoài không lên bữa nào đi kiếm hỏi bả đây chị loan á vợ của, vợ của ông tướng tô lâm á thì đó đi với bà bà biết mình mà sau này khi uh, mấy vị về nói khi nào mà vô Sài Gòn á từ Hà Nội mà ba vô Sài Gòn rồi á ở ngoài đó đó bà lắc mới vô được chứ còn có kiệt đứng đó hả mấy vị hả không dám vô rồi kiệt lên núi Tây Thiên á đi vòng vòng trên đó cái xuống chỗ đó hình kiệt nhớ nha cái này cái năm 2015 16 cũng năm thứ năm chỗ dưới mà có mấy con cọp thì nuôi ờ, thờ mấy con cọp ở dưới chỗ đó rồi có mấy mẫu ngàn mẫu gì đó thì không rành mà mấy mẫu gặp kiệt là khóc mừng mừng thì khóc chứ không phải gì hết ừ. những người linh căn người mới hiểu rồi, có mấy đó mà vậy là bà cũng giỏi đó bà gỡ biết bao nhiêu à, cái mà Trung Quốc đó, nó chấn ém nước Việt ở ngoài Bắc